Kỳ Lăng sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm sông trầm trên ô tô vô cùng tiện lợi sản phẩm cao cấp đồ hoàn chỉnh rất là cao kiểu sợi carbon rất sang và rất đẹp nữa và bây giờ chúng ta bắt đầu đưa trầm vào rất đơn giản đây chúng ta sẽ gấp vài miếng thôi rồi ghi sức và chúng ta đậy cái nắp lại thì chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí mà nhà sản xuất đã thiết kế chừa sẵn lỗ chúng ta vừa kích và cái phần lò xo này sẽ ấp lại và chụp lại giữ chặt cái này thì chúng ta có lắc lắc lắc cỡ nào thì cái này nó cũng không có bị đổ trầm ra giống như cái hồi nãy cái đầu thì cắm vào cẩu trên xe ô tô được cắm vào là xong Ủa thiết bỏ ba lưng kìa đó chúng ta thấy không đó cái tinh dầu nó bay lên nó tỏa tỏa lên